Các bạn thân mến, sau đây sẽ là phần nhận định chuyên sâu soi kèo biến động tỷ lệ kèo trận đấu giữa Indonesia và Campuchia diễn ra vào lúc 16 giờ 30 chiều nay ngày 23 tháng 12. Ở lượt trận đầu tiên trong ngày 20 tháng 12, bị đánh giá là một trong hai đội bóng lót đường ở bảng A với sự góp mặt của Thái Lan, Indonesia và Philippines cùng Brunei. Nhưng đội tuyển Campuchia đã tạo ra bất ngờ khá lớn. Chơi ở sân nhà Morodok Techo cho dù bị đánh giá là thấp hơn, nhưng tuyển Campuchia đã chơi rất xuất sắc, đánh bại Philippines với tỷ số là 3-2. Đó là trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Keisuke Honda đã tổ chức các pha tấn công rất có đường nét và thể hiện được sự tiến bộ đáng kể về kỹ năng dứt điểm. Nếu tiếp tục giành chiến thắng Indonesia hoặc là cầm chân đối thủ này, cơ hội giành vé đi tiếp của thể trò huấn luyện viên Honda là vô cùng sáng. Thế nhưng, trước trận đấu này, mọi thông số thống kê đều đứng về phía thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong. Trong 17 lần đụng độ trước đây, Indonesia đã thắng Campuchia đến 16 trận và hòa một trận. Cho dù đã gây bất ngờ khi thắng Philippines, nhưng lối chơi của Campuchia do chiến lược gia Nhật Bản xây dựng vẫn bị đánh giá là khó đủ sức mang đến thử thách thật sự cho ứng cử viên vô địch của giải, trong đó có Indonesia. Đó là còn chưa kể đến các cầu thủ Campuchia đã phải chịu sức ép lớn từ hàng chục ngàn khán giả Indonesia có mặt ở trên sân Bung Karno. Một ngày trước khi trận đấu bắt đầu, cuộc thăm dò người hâm mộ do trên trang thống kê Sofacor tổ chức cho kết quả 75,49% người tham gia đã bình chọn Indonesia sẽ chiến thắng so với chỉ số là 6,56% của Campuchia. Trong khi đó, sự chuẩn bị cho kỳ AFF Cup 2022 diễn ra khá suôn sẻ khi đã toàn thắng cả hai trận trước đối thủ mạnh đến từ khu vực CONCACAF là Curacao với tỷ số lần lượt là 3-2 và 2-1. Với sự tiến bộ không ngừng, cũng như tư cách đương kim Á quân AFF e Cup cho nên đội bóng có biệt danh là Chim Kim Xí Điểu vẫn được đánh giá rất cao tại vòng chung kết AFF Cup năm nay. Đội tuyển Indonesia không thi đấu ở đợt trận đầu và cuộc so tài với Campuchia mới là trận giao quân của họ tại bảng A AFF Cup 2022. Thời gian qua, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để xây dựng lực lượng mạnh nhất với mục tiêu giúp Indonesia cạnh tranh ngôi vô địch sau 6 lần về nhì. Ở lần gặp này, Indonesia gặp đôi chút khó khăn khi hàng thủ thiếu hai trụ cột đó là trung vệ gốc người Anh cao 1m94 Enkan Bagot đang khoác áo câu lạc bộ Gillingham tại Anh và hậu vệ cánh phải là Sandy Watt, câu lạc bộ Mechelen của Bỉ. Sandy Watt là cầu thủ đã từng được gọi vào tuyển U20 của Hà Lan trước đây. Ngoài ra thì Indonesia còn những cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở nước ngoài như là Pratama Ahan của câu lạc bộ Tokyo Verdy, Asnawi Mangkolam câu lạc bộ Asan Greeners, Witan Sulaiman của AS Chelsea, Maulana Vinky vừa chia tay câu lạc bộ Senika. Ngoài ra thì đội hình của Indonesia còn có một số cầu thủ nhập tịch như là Mark Klopp và Jody Amat. Trong số này thì Jody Amat là ngôi sao nổi bật khi anh được định giá là cầu thủ có giá trị cao nhất tại AFF Cup năm nay với giá khoảng 1 triệu euro. Hậu vệ 30 tuổi gốc Tây Ban Nha cũng đã từng chơi cho các câu lạc bộ hạng khá của Tây Ban Nha và Anh như là Espanyol, Betis, Vallecano, Swansea, cho nên chắc chắn sẽ là một thử thách lớn đối với hàng công của Campuchia. Do bảng A thi đấu trước bảng B cho nên tuyển Indonesia không hoàn toàn có quyền tự quyết trong việc chọn đối thủ ở vòng bán kết. Vì đội tuyển Việt Nam với rất nhiều ngôi sao nên khả năng giành ngôi đầu bảng B là khá cao. Chính vì vậy mà Indonesia cần phải giành chiến thắng đậm để tạo lợi thế trong cuộc đua vào bán kết đồng thời hướng tới việc đứng đầu bảng A. Với việc tuyển Thái Lan đã thắng đậm Brunei 5-0 ở lượt trận đầu tiên, Indonesia cũng sẽ nỗ lực tấn công mạnh mẽ, tạo sức ép lớn để cố gắng giành giật điểm thật đậm. Điều này sẽ giúp họ rộng đường tính toán hơn trong những trận tiếp theo, đồng thời cũng tránh khả năng phải lâm vào thế cạnh tranh ngoài dự tính với tuyển Campuchia nếu để mất điểm ở trận đấu trực tiếp này. Về đội hình dự kiến của hai đội, tuyển Indonesia, các cầu thủ dự kiến Nadel Aga Winata, Asnawi Mankulam, Jody Ahmad, Ricky Ritho, Pramata Ahan, Mark Siarian Abimanyu, Sandy Watt, Rekmat Iranto, Eliza Spasojevic, Muhammad Rafi. Đội tuyển Campuchia, các cầu thủ dự kiến Keo Soksila, Seoul Bahrain, Chowon Chanchaf, Trang Sambat, Dewi Visan, Lim Piso, On Champolin, Reung Buonhoing, So Susana, Siang Chanthea, Yeo Muslim. Những thông tin bên lề, đội tuyển Indonesia đã thắng 4 trên 5 trận gần nhất. Đội tuyển Campuchia thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần đây. Đội tuyển Indonesia toàn thắng ở cả 6 lần đối đầu với Campuchia. Indonesia ghi 14 bàn để thủng lưới 5 lần ở 5 trận vừa qua. Biến động tỷ lệ kèo Indonesia và Campuchia Tỷ lệ châu Á trận Indonesia-Campuchia lần đầu xuất hiện ở sàn giao dịch là vào ngày 10 tháng 12. Thời điểm đó, Indonesia được nhà cái xếp cửa trên với tỷ lệ là 0, 2, 1 trên 4. Khi đó, chọn cửa trên ăn 0,84, chọn cửa dưới ăn 0,91. Sau nhiều ngày xuất hiện ở trên sàn giao dịch, tỷ lệ không có sự thay đổi. Tính tới 6 giờ ngày 23 tháng 12, ở mốc tỷ lệ là 0, 2, 1 trên 4, chọn cửa Indonesia ăn 0.91, chọn cửa dưới bỏ 0.93. Với diễn biến này có thể thấy được là giới đầu tư châu Á đang dành sự tin tưởng lớn cho đoàn quân của người Hàn Quốc Shin Tae-yong, ít nhất là so với đánh giá ban đầu của nhà cái. Đặt lên bàn cân thì Indonesia vượt trội hơn Campuchia về đẳng cấp và tương quan lực lượng. Và cùng nhìn lại quá khứ Đoàn quân áo trắng đã toàn thắng trong cả 6 màn đụng độ đối thủ này trước đây ở trên mọi đấu trường, thậm chí là ghi 22 bàn và chỉ để 5 lần thủng lưới. Campuchia cũng đã thể hiện được khả năng tấn công khá ấn tượng ở trận đấu mở màn với Philippines với 3 bàn thắng được ghi. Nhưng hàng thủ của đội bóng này cũng đã phải nhận 7 bàn thua ở 3 trận gần nhất. Với yếu điểm đó thì Campuchia khó tránh khỏi thất bại nặng nề ở trận đối đầu này. Lựa chọn Indonesia Biến động tỷ lệ kèo tài xỉu Tỷ lệ tổng bàn thắng của trận đấu này được niêm yết ở mốc là 3, 1 trên 2. So với thời điểm mở kèo, điểm ăn cho cờ tài vẫn đang có xu hướng giảm mạnh. Với diễn biến này có thể thấy là giới đầu tư đánh giá cao kịch bản tương bừng ở trận đấu tối nay. Với việc tuyển Thái Lan cũng đã thắng đậm Brunei ở lượt trận đầu tiên, Indonesia sẽ nỗ lực tấn công mạnh mẽ và tạo sức ép lớn để cố gắng thắng thật đậm Campuchia. Điều này sẽ giúp họ rộng đường tính toán hơn ở những trận tiếp theo, đồng thời tránh khả năng phải lâm vào thế cạnh tranh ngoài dự tính. Cùng nhìn lại quá khứ một chút thì tuyển Indonesia đã ghi vào lưới Campuchia tới 22 bàn thắng ở 6 lần đụng độ vừa qua. Do đó đây sẽ là cơ sở tin tưởng vào trận đấu với kịch bản xuất hiện bữa tiệc bàn thắng. Lựa chọn tài 2, 3 trên 4. Về kèo châu Âu Cho dù đã có trận gia quân rất ấn tượng khi đánh bại Philippines Nhưng đối thủ lần này của Campuchia là đáng gờm hơn rất nhiều nên nhớ là Indonesia đều đã thắng cách biệt đối thủ này ở 3 lần gặp nhau gần đây. Trong đó có trận thắng 4-2 ở kỳ AFF Cup trước. Hơn nữa, màn thể hiện gần đây của đội bóng xứ vạn đảo cũng là khá hiệu quả. Trong đó đã từng hai lần đánh bại Curacao ở hai trận gần đây. Vì vậy, khả năng có điểm của Campuchia là không khả quan. Nên chọn hòa trong hiệp 1 và chọn Indonesia thắng full time. Nhận định về kèo phạt góc Nhà cái đánh giá khá cao khả năng thắng kèo phạt góc của Indonesia trong trận đấu này với mức kèo chấp là 4, 1 trên 2 trái. Tuy nhiên thì với lối chơi thiên về phòng ngự cho nên rất khó để đội bóng này quen với lối chơi áp đặt trận đấu. Điều đó được chứng minh khi họ chỉ tạo ra được 4 cọc phạt góc trong trận gặp đội bóng yếu Nepal ở vòng loại AFC Cup vừa qua. Trong khi đó Campuchia có sự tiến bộ khá tốt trong khoảng thời gian qua và giúp họ có được thế trận tốt. Điều đó được đội bóng này thể hiện qua việc là thắng kèo phạt góc trước đối thủ có một lối chơi tấn công biên là Philippines với tỷ số là 4-2 trong trận mở màn AFF Cup năm nay. Với những con số thống kê này, rất khó để Indonesia vượt qua mức kèo 4,5 quả phạt góc mà nhà cái đưa ra trong ngày hôm nay. Lựa chọn Campuchia là cộng 4 và 1 trên 2. Dự đoán về tài xỉu kèo phạt góc Việc quen thi đấu trong thế trận phòng ngự phản công nên trung bình các cầu thủ Indonesia chỉ tạo ra được 5,1 quả phạt góc. Họ cũng luôn gặp khó trước các đối thủ yếu có lối chơi phòng ngự dày đặc. Trong khi đó, Campuchia thể hiện sự tranh chấp và giữ cự ly khá tốt ở khu vực giữa sân. Điều đó sẽ giúp họ hạn chế tối đa sự áp sát không thành đội nhà. Tuy nhiên thì với sức tấn công yếu ớt, cho nên đội bóng này cũng không tạo ra nhiều cơ hội phạt góc. Với những con số thống kê này thì sẽ khó có nhiều phạt góc được tạo ra. Nên lựa chọn xỉu 9 1 trên 2 xoay kèo tỷ số. Sức mạnh của Indonesia đã được thể hiện rõ tại kỳ BF trước. Cụ thể là họ đã thắng đậm Lào 5-1, thậm chí thắng đậm cả Malaysia 4-1, cầm chân Việt Nam và kết thúc với vị trí nhất bảng. Sau đó, họ tiến vào đến trận chung kết và từng hòa Thái Lan ở lượt về. Trong khi đó, cho dù đã có trận gia quân khá ấn tượng, nhưng không thể phủ nhận được thực lực của Campuchia là khá tệ, đặc biệt là một trận phòng ngự. Vì vậy, Indonesia được dự đoán là có chiến thắng sát nút